Xin kính chào các anh chị đã đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2020 Hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được một chiếc Toyota Innova Năm sản xuất 2007 phiên bản z Được cửa hàng nâng cấp lên phiên bản E 2015 Biển số 61A74751 Xin mời các anh chị tham khảo xe lược Phía trước là phần đầu xe Chúng ta đã dỡ nắp cabo lên sẵn Ở phía trước để được vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng hầm máy rất là đẹp nha Xe này cực kỳ đẹp, không lỗi à, cái à, dàn à, Ờ, máy nha các anh chị máy đồng rất đẹp nha giá tiền chào bán là 222 triệu anh chị nào muốn sủ chiếc này thì gọi điện cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 24 3566 hiện tại máy đang nổ đây các anh chị nha máy đang nổ rất là êm luôn máy đang nổ rất là êm và máy rất là sạch lưu ý chiếc xe 61A74751 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2007 phiên bản G được cửa hàng nâng cấp lên phiên bản E giá tiền chào bán là 222 triệu anh chị xem hầm máy rồi cửa hàng ô tô Lương Ngọc sẽ đóng cửa nắp cabo lại rồi sẽ quay xe được bên ngoài cho các anh chị xem nha à. rồi chiếc xe này mang biển số 61 cửa hàng chào bán là 222 triệu cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi. Giá tiền chào bán từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng. Anh chị nào muốn truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc hôm nay xem rất nhiều dòng xe đang bán nha. Ra xem cái xe này được bọc inox quanh xe rất là đẹp. Bốn cái vỏ Michelin mới thay nha các anh chị. Xe mình mới đăng ký đăng kiểm xong. Đó, à, mới đăng kiểm gắn kính hậu ốp inox nè. À, tay inox viền che mưa nẹp chân kính hầu như chiếc xe này là đẹp tuyệt đối nha các anh chị nha à, đẹp tuyệt đối làm máy mới chát luôn quá trời mới luôn nha các anh chị à, giá tiền chào bán có 222 triệu có một chiếc Toyota nova 8 chỗ ngồi nha mới đăng ký đăng kiểm bảo trì bảo dưỡng phí đường bộ đầy đủ giá này bán bao công chứng rút hồ sơ ủy quyền cho các anh chị ở tỉnh xa anh chị nào có nhu cầu thì gọi liền cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 24 3566 xe được cái gầm máy rất là êm và rất là đẹp nha anh chị nào muốn sở hữu thì liên hệ vào youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai xem rất nhiều dòng xe đang bán trên kênh youtube hiện nay cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai hàng tháng về ba bốn chục chiếc Toyota Innova đủ loại các anh chị nào muốn làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai thì truy cập vào youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai sẽ xem được rất nhiều dòng xe đang bán à, số điện thoại 0919 243566 à, số điện thoại này là số có Zalo anh chị nào muốn kết nối Zalo thì gọi liền cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nha 0919 24 3566 hiện tại xe mình đang nổ máy máy rất là êm nha các anh chị nha nhớ giá tiền là 222 triệu nha rồi chúng ta xem sẽ được bên trong bên trong của mình có à, gắn cái bộ à, màn hình Android à, lên tay lái e luôn nha các anh chị đó, lên tay lái e đồng hồ e đó, nút chỉnh rất là đẹp bọc bộ ghế xịn nha ghế xịn của hãng đây đó bọc bộ ghế xịn lên la phong 5D ba dàn lạnh nha trước sau và giữa luôn lên la phong 5D bọc bộ sàn xịn rất là đẹp đó, bộ sàn xịn rất là đẹp màn hình Android à, tay à, số đồ ốp gỗ hết nha các anh chị nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì gọi liền cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919243566 hoặc truy cập vào YouTube ô tô lân Ngọc Đồng Nai sẽ xem được rất nhiều dòng xe đang bán trên kênh YouTube ô tô lân Ngọc Đồng Nai. À, lưu ý là cửa hàng bán giá bao rút hồ sơ gốc, bao công chứng ủy quyền cho các anh chị ở tỉnh xa. Các anh chị nào mua xài thì cứ yên tâm nha. Có anh em bạn bè mua thì cứ giới thiệu cho cửa hàng ô tô lân Ngọc Đồng Nai. Đây, các anh chị xem bộ ghế rất là đẹp nha đó có 222 triệu có một chiếc Toyota Innova à, 8 chỗ ngồi à, có đủ mọi chức năng ghế sàn loa phong màn hình Android loa sub camera định vị hầu như là có hết à, rất là đẹp nha liên hệ liền à, nhanh tay gọi liền à, tiếc gì một cuộc gọi ha à, tiện kim cuộc gọi gọi liền cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 cửa hàng của nằm tại xã Sư Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai lưu ý là hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe nha nhớ bấm đăng ký để cập nhật được xe mới của cửa hàng ô tô Đăng Ngọc Đồng Nai nha bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình xe mình có cam hình trình trước sau đầy đủ nha các anh chị nha đó xe rất là đẹp đó, giá tiền chào bán cực kỳ dễ thương 200 22 triệu một chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2007 à đã cực kỳ mềm cho các anh chị ha có nhu cầu kết nối thì gọi liền cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nha 0919243566 sàn này của mình đã bọc hai lớp nha một lớp da và một lớp nhung à, nhựa ở trên để chống ồn chống cháy rất là đẹp rồi, nhanh tay gọi liền 0919 24 3566 Chị xem gầm, gầm rất là mới luôn à, Mới thay bốn cái phục mới nha à, Mới thay bốn cái vỏ mới, bốn cái phục mới Giá tiền chào bán cực kỳ dễ thương à, 222 triệu cho một chiếc Toyota Innova 8 chỗ ngồi rồi phía trên của mình có bộ ba ga đuôi cá rất là đẹp à, có bộ ba ga đuôi cá rất là đẹp rồi bên này gắn nắp bình xăng viền đèn sau à, rất là sáng nha vỏ bốn cái vỏ mới hết nha chứ không phải cái mới cái cũ nha anh chị nha à, bốn à, cái vỏ bê tông mới hết chứ không phải cái mới cái cũ đâu mới đăng kiểm mới uh, thay vỏ mới bảo trì bảo dưỡng máy nổ như xe điện nha các anh chị máy nổ hình như không biết đây các anh chị xem đó máy nổ lên ra à, rất là êm cái này có vô kính hậu chỉnh điện các anh chị nha lóc cửa đây lóc cửa ốp cổ kính hậu chỉnh điện ta lái kết hợp bộ lăng nha rất đẹp nha màn hình android à, truy cập vào youtube ô tô lân ngọc đồng nai để xem được rất nhiều dòng xe đang bán trên kênh youtube ô tô lân ngọc đồng nai hàng tháng cửa hàng ô tô lân ngọc đồng nai về ba bốn chục chiếc toyota innova đủ loại anh chị nào có nhu cầu kết nối thì gọi liền số điện thoại 0919 24 3566 thì được gửi hình gửi Zalo à, xem miễn phí nha để được tư vấn cửa hàng ô tô Lê Ngọc hôm nay tư vấn về các thủ tục mua bán xe cũ cũng như là rút nhập hồ sơ toàn quốc trên các dòng xe ô tô con 7 chỗ cửa hàng ô tô Lê Ngọc ngay chuyên kinh doanh mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng từ 5 chỗ cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền từ 50 triệu cho đến 500 triệu anh chị nào có nhu cầu kết nối thì gọi liền cho cửa hàng số điện thoại 0919 24 3566 nếu anh chị không mua thì giới thiệu cho anh em bạn bè người thân cùng mua sẽ có tiền qua hồng tiền môi giới tiền giới thiệu nha hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe lưu ý các anh chị nhớ bấm vào góc phải đăng ký ở dưới màn hình cho nên không đăng ký thì không cập nhật được xe mới nếu các anh chị có đăng ký thì sau khi cửa hàng của tôi là Ngọc quay lên như thế này kênh sẽ YouTube sẽ tự thông báo tới số điện thoại của các anh chị và các anh chị biết có xe mới về các anh chị có xe để mà chia sẻ bán các anh chị chỉ việc chia sẻ thông tin của cửa hàng ô tô Long Ngọc như thế này trên trang cá nhân của anh chị à, Zalo à, hoặc Facebook các anh chị sau khi bán được cửa hàng môi giới giao dịch thành công sẽ có tiền môi giới tiền giới thiệu cho các anh chị lưu ý là nhớ bấm vào cái nút đăng ký có phải màn hình để cập nhật xe mới liên tục nha hoặc truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai để xem được rất nhiều dòng xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về rất là nhiều xe cho nên các anh chị nhớ lưu ý nếu muốn làm cộng tác viên cùng cửa hàng thì phải bấm vào đăng ký để có xe mới mà bán hàng tháng về nhiều xe các anh chị không đăng ký sẽ không biết có xe mới hay không mà các anh chị bán nha biển số 61A74751 là chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2007 phiên bản G được cái hàng nâng cấp lên phiên bản E 2015 xe đã đăng ký đăng kiểm ra sổ kiểm định rồi anh chị mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi yên tâm mai mốt về đăng ký đăng kiểm sang tên thì cứ yên tâm nha khỏi phải lo đó số điện thoại 0919243566 nhớ bấm một nút đăng ký nha các anh chị nha YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai 0919 24 3566 truy cập vào sẽ coi được rất nhiều dòng xe nha đó. À, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, luôn tuyển các cộng tác viên các anh chị nào muốn làm cộng tác viên cùng